Chiều ngày sa bát khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cùng tên là Maria đi viếng mộ. Tình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăng tạng đã ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ Này các bà, các bà đừng sợ Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh Người không có ở đây Vì người đã trỗi dậy như người đã nói Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm Rồi mau về nói với môn đệ người như thế này Người đã trỗi dậy từ cõi chết Và người đi Galilee trước các ông ở đó các ông sẽ được thấy người Đấy tôi xin nói cho các bà hay Các bà vội vã rời khỏi mộ Tuy sợ hãi nhưng cũng rất đội vui mừng Chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói Chào chị em Các bà tiến lại gần người Ôm lấy chân và bái lại người Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà Chị em đừng sợ Về báo cho anh em của Thầy Để họ đến Galilee Họ sẽ được thấy Thầy ở đó Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô Ngài khen Chúa Thưa anh chị em nếu ờ, nhìn vào bầu khí bên ngoài Thì lễ Giáng sinh hàng năm Có vẻ là lễ lớn nhất đối với người Công giáo Nhất là bây giờ thành lễ quốc tế rồi Cả một cái bầu khí rộn ràng vui tươi Thế nhưng nếu xét về nội dung Thì lễ phục sinh lại là lễ quan trọng Chúng ta có cả một ờ, đêm canh thức vượt qua, đêm vọng phục sinh để chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Lễ lớn như thế mà anh chị em lại không đến nhà thờ được Chỉ có ngồi ở nhà dự lễ qua màn hình trực tuyến thì buồn quá Và tôi cũng buồn nữa Khi mà dâng lễ nhìn xuống hàng ghế nhà thờ thấy trống trơn cho nên ờ, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi là Vậy thì trong cái hoàn cảnh giới hạn như thế này Liệu chúng ta có thể tìm được điều gì tích cực hơn không? Tôi suy nghĩ về điều đó và tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Ở trong đêm ờ, canh thức vượt qua phần rất quan trọng là phần lắng nghe lời Chúa. Hội Thánh mời chúng ta đọc chín bài Kinh Thánh cơ mà. bảy bài Cựu Ước và hai bài Tân Ước. Mà nếu mà đọc đủ cả chín bài thì chắc à, anh chị em ngủ hết quá à. Có lẽ bây giờ chỉ còn à, những đan viện thì các tu sĩ đọc đầy đủ thôi. Còn trong các giáo xứ của chúng ta thông thường thì thay vì bảy bài cựu ước mình chỉ đọc ba bài thôi. Và trong ba bài đó thì có một bài bắt buộc phải đọc. Anh chị em đoán xem là bài gì? Là bài sách xuất hành. Đó là bài Kinh Thánh kể chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ. Và đó là thời điểm quyết định cho công cuộc giải thoát họ ra khỏi miền đất nô lệ Ai Cập. Thế thì để chuẩn bị cho cuộc lên đường vĩ đại đó, ông mô Môse ông ấy phải căn dặn dân Chúa làm những gì chứ? cho nên ờ, cái câu chuyện mà người Do Thái vượt qua biển đỏ nó nằm ở chương thứ 14 của sách xuất hành. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ừ, chương 12, chương 13 trước đó thì sẽ thấy ông Môsê căn dặn dân Chúa những gì. Và trong những lời căn dặn đó, ông nói thế này: Hãy ghi nhớ ngày hôm nay là ngày anh em ra khỏi Ai Cập khỏi cảnh nô lệ vì Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa anh em ra khỏi đó. Khi nào Chúa đưa ngươi vào đất tràn chè sữa và mật, ngươi sẽ cử hành nghi thức đó vào tháng này. Trong vòng bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men và ngày thứ bảy là lễ kính Chúa. Ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng Sở dĩ như vậy là vì những gì Chúa đã làm cho cha Khi cha ra khỏi Ai Cập Anh chị em thấy không? Mô Sê cũng nhấn mạnh nhé Hãy ghi nhớ ngày hôm nay là ngày anh em ra khỏi Ai Cập Khỏi cảnh nô lệ cho nên mình mới hiểu tại sao mà người Do Thái hàng năm người ta mừng lễ vượt qua lớn lắm. Và Chúa Giêsu của chúng ta chịu khổ hình, chịu chết cũng trong dịp lễ vượt qua này. Khi người lính cầm đồng đâm cạnh sườn Chúa thấu tận trái tim, máu nước chảy ra. rồi người gục đầu xuống tắt thở thì lúc ấy trong đền thờ người ta cũng chuẩn bị giết chiên vượt qua cho nên người Kitô hữu chúng ta mới nhìn cái hình ảnh giết chiên vượt qua trong đền thờ chỉ là hình bóng báo trước chính Chúa Giêsu là chiên vượt qua là con chiên bị sát tế và chính nhờ đó mà người trở thành chiên xóa tội trần gian. Lễ vượt qua của người Do Thái và lễ phục sinh của Kitô giáo chúng ta rất là gần gũi. Thế thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu thêm xem người Do Thái mừng lễ vượt qua lớn Thế thì họ mừng lễ như thế nào? Nhiều chi tiết lắm Tôi chỉ muốn xin anh chị em quan tâm có một điều thôi Đó là người Do Thái mừng lễ vượt qua ở nhà Ở nhà Trong bàn ăn gia đình Thật ra thì sau này người ta cử hành ở trong đền thờ. Nhưng mà rồi đến lúc cái đền thờ bị phá hủy và người Do Thái bị ly tán khắp nơi ở trên thế giới hết. Thì lúc đấy người ta lại tiếp tục cử hành lễ vượt qua ở nhà trong khung cảnh gia đình. Và trong bữa ăn gia đình đấy thì đứa con trai nhỏ nhất gọi là nhỏ nhất nhưng mà cũng phải tính từ 13 tuổi trở lên để nó có thể biết đứa con trai nhỏ nhất sẽ đứng lên và đặt câu hỏi tại sao đêm nay lại khác mọi đêm lúc bấy giờ người cha mới trả lời cho con và đồng thời cắt nghĩa cho cả gia đình bằng cách nhắc lại câu chuyện kinh thánh về cuộc xuất hành của người Do Thái. Môse đã dặn đấy, ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng sở dĩ như vậy là vì những gì Chúa đã làm cho cha khi cha ra khỏi Ai Cập. Bây giờ họ áp dụng trong cái lễ vượt quá đó. thế bây giờ anh chị em ờ, hình dung chi tiết đó trong bối cảnh lịch sử do thái là một dân tộc không có quê hương gần 20 thế kỷ bị phân tán khắp nơi đền thờ bị phá hủy lâu rồi và phải chịu rất nhiều cuộc bách hại mà cụ thể nhất chúng ta có thể nhớ đó là dưới thời Đức Quốc xã. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao một dân tộc gần 20 thế kỷ không có quê hương và bị ly tán khắp nơi mà lại vẫn có thể giữ được ngôn ngữ văn hóa tôn giáo của mình? Không dễ đâu. Hồi tôi còn đi học ở bên Mỹ có một anh bạn người Mỹ nhưng mà là gốc Italia gia đình của anh ta thời ông cố nội hay là ông nội gì đó từ Italia mới sang định cư ở bên Mỹ tính cho tới anh ta chắc là thế hệ thứ ba thứ tư gì đó nhưng mà tôi hỏi anh ta thế còn ờ, biết tiếng Ý không nhớ tiếng Ý không không biết gì hết chỉ có tiếng Anh và không phải chỉ anh ta mà thôi đâu rất nhiều người rất nhiều gia đình di cư sang bên Mỹ đến thế hệ thứ ba thế hệ thứ tư tiếng mẹ đẻ quên hết rồi văn hóa dân tộc gốc cũng hầu như cũng xa lạ đấy chúng ta thấy rất là lạ là tại sao mà dân Do Thái gần 20 thế kỷ không có quê hương ly tán khắp nơi mà vẫn giữ được ngôn ngữ văn hóa tôn giáo của mình có thể các nhà chuyên môn sẽ đưa ra nhiều lý do giải thích lắm nhưng mà tôi nghĩ là một trong những lý do quan trọng đó là lễ vượt qua hàng Năm vào lễ vượt qua Mừng lễ ở nhà trong bầu khí gia đình Người cha nhắc cho con Hiểu ý nghĩa của lễ vượt qua Mai mốt đứa con nó lớn lên trưởng thành Nó lập gia đình, nó sinh con Đến lễ vượt qua Nó lại nhắc cho con của nó Và cứ thế Từ thế hệ này sang thế hệ khác Người ta giữ được ngôn ngữ căn tính văn hóa và tôn giáo của dân tộc mình đó là điều rất đáng quý anh chị em có biết tại sao mà tôi chia sẻ cái điều đó với anh chị em hôm nay không là bởi vì anh chị em lễ phục sinh mà phải ngồi ở nhà không được đến nhà thờ Thế nhưng trong cái nỗi buồn đó chúng ta có thể khám phá ra một điều tích cực. Đó là vai trò của gia đình. Vai trò của gia đình. Gia đình của anh chị em trở thành đền thờ của đấng phục sinh. Chúa Kitô phục sinh không có nghĩa là Chúa trở lại cái đời sống cũ giống như ông Lazaro đó, được Chúa cho sống lại sau ít năm rồi chết nữa. Không phải vậy mà Chúa Kitô phục sinh là đấng hằng sống. Ngài không còn chịu sự chi phối bởi những định luật vật lý trong không gian và thời gian. Cho nên Ngài hiện diện ở nhiều nơi cùng một lúc. Cửa nhà các môn đệ đóng kín, người vẫn vào với các ông. Cho nên Đức Kitô phục sinh hiện diện trong gia đình của anh chị em, đặc biệt là khi hai ba người quy tụ lại cầu nguyện nhân danh Chúa. Gia đình công giáo là đền thờ của Chúa, đền thờ của Đấng Phục sinh. Thế rồi, cũng giống như là người Do Thái đó, người ta có thể giữ được văn hóa tôn giáo lâu đời như vậy là chính nhờ gia đình biết truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ kia thì gia đình công giáo của chúng ta cũng vậy thì có cái trách nhiệm để thông truyền đức tin cho thế hệ kế tiếp mẹ thông truyền đức tin cho con bằng những bài thánh ca khi ru con bằng việc dạy con làm dấu thánh giá dạy con đọc kinh lệ cha dạy con đọc kinh kính mừng. chính ở trong gia đình cha mẹ truyền thông đức tin cho con cái và khi gia đình của chúng ta là đền thờ của Chúa và là nơi thông truyền đức tin cho con cái và tinh thần của lời Chúa thấm vào trong sinh hoạt của gia đình thì gia đình của mình có khả năng để giới thiệu, để làm chứng về vẻ đẹp của Đạo Chúa. Không cần cái sự ồn ào hay là phô trương, âm thầm thôi, nhưng rất thuyết phục. ấy cho nên thưa anh chị em, anh chị em đừng có buồn nữa. Trong cái hoàn cảnh có những giới hạn, mà chúng ta không thể cử hành lễ một cách long trọng như bình thường thì Chúa giúp cho chúng ta khám phá thấy có những điều tích cực khác để mình sống. Tôi hình dung ra ngay giây phút này đây trong mỗi gia đình của anh chị em vợ chồng cha mẹ con cái đang quây quần trước bàn thờ Chúa cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tham dự cái nghi thức của đêm canh thức vượt qua này. Trong khung cảnh đó, Chúa Kitô phục sinh đến giữa gia đình anh chị em và nói với anh chị em bình an cho các con. Quá là tốt lành. Tin mừng phục sinh là ở chỗ đó. Đức Kitô phục sinh hiện diện giữa chúng ta và ngay trong lúc mà chúng ta đầy âu lo sợ hãi như thế này, Ngài nói với chúng ta bình an cho các con. Ước gì việc mà chúng ta phải cử hành lễ phục sinh trong một hoàn cảnh giới hạn như năm nay lại trở thành một kỷ, kỷ niệm và giúp cho mình nhớ lại rằng gia đình của mình phải là đền thờ của Chúa, phải là nơi thông truyền đức tin cho thế hệ mai sau và đồng thời là nơi làm chứng cho vẻ đẹp tin mừng của Chúa Giêsu. Amen.